Ok, hello anh em, chào mừng anh em trở lại với channel của mình, mình là Min Gaming đây Hôm nay chúng ta tiếp tục chơi con roulette ở Survival nhé Anh em hôm nay cố gắng top 1 nhá <laughs> Chiều nay chơi hai trận mẹ top 2 cay quá Tiếc Được rồi, đi thôi Quẩy thôi Úi rồi Úi rồi Hướng này hướng này à Trên đồi, trên đồi Trên đồi bắn xuống Từ từ định, định hướng, định hướng nữa Tao có... À nó lưu mà mày sợ cái gì đâu nó đâu đây đây tao vừa nhìn thấy nó rồi đi thì yên tao bắn 684 tiết địch mẹ trả lùi mạnh từ từ đợi đi nào có mỗi thằng thôi là gọi đi đi đi đi đi đi đi let's go let's go let's go Ờ cái xe này đi chậm À xe lam xe lam lấy xe lam đi anh em ơi Lấy xe lam đi lấy xe lam đi Nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh Họ họ họ họ họ họ họ họ Ok Đủ má sao không chọn Mảnh ngơ vãi mẹ lấy xe lam đi hay cực Lấy xe lam mà đi Mẹ xe lam mà có chỗ trốn mẹ thích vãi Kìa kìa kìa kìa kìa kìa À máy máy máy máy máy máy ngồi ra đằng sau nhá thì anh em ngồi hết đằng sau thịt thề luôn ngồi chỗ này đéo thằng nào biết luôn ấy nhưng mà giờ nhiều thằng biết rồi cái trò này mẹ giờ nhiều thằng biết rồi để để để, để tao lái để tao lái xuống xe đi thanh trò này ờ, hôm nọ mẹ mới tìm hiểu ra xong hay vãi luôn đi đâu đây bây giờ đi đâu đây cái gì Ơ sao mẹ thanh rơi à Vãi ta quay lại ta đón À mày lấy luôn cái ô tô đấy mày đi đi lắc đó, mày không di chuyển được à lắc á mày mày không di chuyển được à vãi đi đi lấy xe mà đi không đi được à tôi chết rồi <laughs> phái nồi mắc trên cây thì cả nồi mắc trên cột điện ạ Rồi, thế là một thanh niên đã ra đi Lại ngồi xem thôi Quay lên, đi đâu đây Bây giờ chúng nó biết cái trò này rồi đấy Nên là Đây, đây, đây, vào, vào nhà này đi Vào nhà này thủ cũng được ông cứ vào trong nhà đi tôi ở ngoài này tôi canh ngoài thôi thì phải yên tâm đi đỡ là biết tôi ở đây luôn trừ khi nó nhìn cái khói xe này thì bốn thằng ở trong thùng cũng được đóng cửa vào đóng cái cửa vào ông ơi đấy đúng rồi ông ờ, ông canh hướng ờ, svk nhá cứ hướng hướng mấy cái nhà ấy để tôi canh ngoài này thôi tí có khi để có thằng trèo lên mẹ chở mình đi chơi ý đùa <laughs> đây là mẹ không cũng không phải là lỗi game mà có nghĩa là do cái thằng thiết kế nó làm ra tính tính toán nó không cẩn thận cho lắm nên thành ra mẹ giờ ngồi trong này lúc sướng vãi nếu ai biết luôn phê phải thấy phèo đéo thằng nào biết luôn đấy đặn với cái à ra mình mở ừ vứt đây vứt đây mẹ khiếp bố có cái mặt nạ ba nhìn ghê vãi có chết mẹ ăn nhầm thôi lên xe mà ngồi tội gì phải đi đâu Mình tâm bo mà Sợ là gì Mẹ có khi trận này top 1 nên đùa <laughs> Khói à, à ừ có khói mà tơ tơ tơ tơ tơ từ Kiếm kiếm cái bụi cây đây này đây này Ông ông lùi lùi lùi đít ra cái bụi cây nhìn thấy chưa Nhìn nhìn cái bụi cây chưa Lùi đít ra cái bụi cây đấy Đây này cái cái bụi cây ở đây này Nhìn thấy không Thôi tôi xuống xuống xuống để tôi tôi tôi tôi lùi thôi quên như nào nhỉ không nhìn thấy cái bụi cây đâu phải không được chưa nhỉ đấy được rồi đấy thấy không thấy không thấy không để để để, để tôi vào nhà à, để tôi ngồi vào ui đéo thấy đâu không ạ yên tâm đi phải mắc binh của thế giới luôn đi mẹ chỗ trốn phề vãi cứ yên tâm đi trận này anh em top 1 mẹ yên tâm luôn mẹ top 1 chỉ với mẹ cái gì nhỉ? ui bắn cái lồn gì ấy cái địt con mẹ nó biết xe à? ai lớn thôi rồi thôi rồi thôi rồi vào nhà vào nhà vào nhà vào nhà vào nhà nó có ARM đấy hay ban z gì đấy cần đến rồi để ăn tôi ngắm nó đéo nhìn thấy nó đâu nhỉ nó đoạn nào ấy ui thì à đây rồi đây rồi đây rồi đây thì tưởng nào với kép cũng có luôn chứ biết rồi biết rồi biết rồi nhìn nhìn nhìn thấy nó rồi đây rồi đỉnh nó đang nhặt bắn nhau với bọn nào ấy nốc rồi ui hướng nở với kép nhá hướng nở với kép nhá hướng nở với kép có ui con mẹ nó ở đâu vậy what the fuck Apple ông đang ở đâu đây còn nữa còn nữa không phải mỗi bài 45 đâu cả 300 nữa hai tim mà hai tim mà đây này đây này đây này đi sao đều bắn chúng này chết Đùa Ui sao ông ở ngoài làm đạn thế mẹ Tôi bắn à, tôi cứu cái đeo được Bò bò vào đây bò vào đây Đồng thế đi Mẹ Mẹ kế hoạch đéo thành công rồi Cả hướng mươi nữa kìa Địt phải đáy Thế này bắn cái đéo được địt lại xe đến bách ta lừng bách tôi bố vào trong này một trốn ờ làm đéo được nhau ờ biết đéo ở đâu ờ ờ biết đéo ở đâu bố đóng cụ cửa vào bố đóng cụ cửa vào làm gì cho nhau ờ bắn nè bắn nè kẻ mẹ nó không ấy địch mẹ tầm này chúng nó đã bắn nhau mà mình ra là chết đấy ồ ramki nó ra cứu à nhưng đéo được nó finish mẹ rồi địt mẹ 46 máu ui địt con mẹ còn hướng này nữa vãi rồi mấy con cần nó này bố mày hết máu rồi điên sư chúng mày biết rồi biết rồi biết là ba thằng rồi đi còn thằng chó ở đây nữa nhé đi chuồn đi kiểu đéo gì bây giờ mẹ Còn mỗi chín cái bàn đét này Dùng hết thì bố phải uống nước Nó bao quanh tôi đã nghe tiếng bước chân Đi phải cầm Từ từ từ Uống nước đã tăng được nào Đi phải Cầm sẵn cái chai này thì phải cần thiết ném luôn nào vào đây vào đây ui đi chết rồi ui phải rồi đây nó đây nó đây nó đây này ui nó đắp bom đấy nó đây này đi Còn mẹ nó chứ Nó biết mình ở cửa rồi Mẹ tự nhiên lao ra ngu vãi ổn Ít con mẹ đéo hiểu đấy cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình còn nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh cho mình nhé mỗi đăng ký của bạn là một động lực to lớn để mình làm được tiếp tục những cái video mới hay hơn chất lượng hơn dành cho các bạn cảm ơn các bạn chúc các bạn buổi tối vui vẻ see you again